của một nhà hảo tâm á ừ. để gửi à, cho cụ để cụ có như mình muốn ăn uống gì đó thì mình mua mình ăn với lại có mua thuốc thang gì đó thì mua cho à, bác kia dạ, dạ. dạ. cảm ơn con Hello, chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh của à, Nguyễn Phước Hôm nay Phước sẽ à, chia sẻ cho mọi người một hoàn cảnh của một bà cụ năm nay cũng 84 à, tuổi rồi à, Hết sức là khó khăn à, Phải nuôi một người con bị bệnh tâm thần cũng 60 mấy tuổi Và không có nhà để ở Hiện tại là dựng là ở nhờ trong một cái miếng đất của người ta rồi dựng to lên để ở Và cái mùa này là mùa mưa nên Phước rồi nó dọn hết trơn này và mọi thông tin đều Phước chỉ được biết được à, như thế thôi và hiện tại là Phước đang à, có mặt tại à, cầu Cồn phương của đường Nguyễn Văn Cừ để đường đi vô nhà cụ giờ thì mình bắt đầu đi vô chỗ ở của cụ ha thì từ cầu Cồn phương của đường Nguyễn Văn Cừ á thuộc thành phố Cần Thơ á mình quẹo phải mình chạy thẳng vô đây luôn đây hồi sáng á, là nhờ đi chung với à, một nhóm của à, anh kia nên à, Phước cũng đã biết đường vô nhà của cụ nhà của cụ thì vô cũng hơi sâu ha từ cầu mình đi vô á là mình à, chỉ à, đi à, đường thẳng thôi tới ngay chỗ này ngay chỗ đây tới ngã tư này thì bắt đầu mình sẽ quẹo phải đi mà tôi cản tôi níu là nó quýnh tôi mỗi lần nó nắm đầu tôi lên nó sách tôi họng lên rồi ngoài ngoài uh, cho con cụ cho con hỏi cái cái này cái ừ. ngoài uh, con của cụ á, ừ. là bị uh, bệnh á ra ừ. rồi cụ á, sức khỏe của cụ á, như thế nào cụ có bị bệnh gì nữa không có bệnh trong người chứ con đâu phải dạ. té dài tết đó rồi dạ. nó ờ. bệnh nó nhớt là mình lúc trước là mình đi bán vé số là đi xe đi xe ờ. đạp đi xe đạp hả cụ ờ cũng đi hoài ta cũng như người ta nói già già gán đi nó khỏe rồi cũng dạ. gán gán gán hoài năm nay hết gán luôn, không thể nào gắn nổi chứ. hay là quán cà phê nè rồi đi chứ lại chợ muốn đồ mệt hả họng mà đó đâu có gì kỳ cục gì tự dạ, té dạ. Ừ, có năm té xe tới giờ nó quăng ngay chỗ nhà cảnh sát nè cái gì nào không à, té đập mặt xuống luôn như con heo hen giò nè nè hang dạ. nước nè hang con thấy có bao nhiêu đó thôi đó ba nó gãy giò là chết luôn rồi hả con thấy không con con tiếng nó được có phước nó gặp gì là hơn nó thiệt là người ta nó làm mạng này kia họ gì không có hỏi nó coi đúng không tức là người quen đụng hả ừ, tội nghiệp hết chứ con không bữa sau đi nhà thờ con đâu đi. quen bên chợ rồi đụng rồi mấy nó mới qua đây nè à. <laughs> chứ nó không ờ, biết tới nó này biết này không làm gì biết tôi cũng có bán đâu vô biết. chợ nữa ừ. mà nhưng tôi quen chợ tôi bán mấy quán cơm rồi nó phái lắm ta nghe tôi nói chuyện bằng đồng ta tưởng tôi khùng hay gì nha người ta cũng chậm bắt đầu rồi một hồi bán rồi cái tôi biết tiếng anh nữa cái bắt đầu một hồi cái tôi nói tiếng anh rồi cái bắt đầu rồi tôi nói gì đạo bên tinh lành đó tôi nói mấy cổ hộp ý mấy cổ thương gây nơi vậy cái bắt đầu rồi ăn uống rồi cái tiền bạc trả tôi cũng có trả cắt nó ở đấy ngoại ngoại tết ngoại qua đây ờ, ngoại ờ, con thì xì cho ngoại là năm rồi đó nha thôi nay thì xì giờ đi cũng giỡn với nó mà thì xì giờ đi biết tết nó còn sống không mà đi mà thôi chết luôn <laughs> à tết đã chết ở đây ba bốn người cùng tuổi ba người bệnh đó tưởng đi luôn rồi bởi hồi té có khóc lắm trời khóc là không khóc đều la trời ơi trời tôi chết tôi bỏ con tôi lợi rồi trời ơi trời thằng chồng tiếc nó ẩm nó chạy dạ. mày đừng có chạy mày chạy dữ mày giờ mày quýnh quá mày dấp mày té tao tao chết luôn tao đang yếu rồi mày té cái là tao tới chết luôn cho mày hay mày đi chậm chậm giùm tao mày đừng có đi chạy lẹ nó chạy luôn trong nhà cảnh sát cứu xe cứu cấp mà dạ. không được nó xe một tự dưới ờ, đa pha nó chở ờ cụ cái chỗ à, cụ, cụ con hỏi cái này cái cái chỗ để chữ nhà từ tâm đó đó cái đó là do cái uh, nhóm nào vậy à, à, là ừ, nó làm để lên nó... là do phường làm hay là do một cái không, nhóm không, khác làm dạ mấy cái hồ sơ quan trọng mà mình rất ờ, kỹ Trời ơi, rồi lá cho vậy, nó nằm nước ướt nhẹt, chẹt bét lên cái vườn người ta cho ăn không đó đi bán ở nhà về người ta lại nó gác vậy đó dạ, Trời ơi, ở dưới tàu không thấy ừ, gì Sao mở cái này rồi mở trên còn miếng nữa cũng không thấy luôn Bao giờ hết thấy dưới trời rồi nó cổ người ta đút cái quần áo ướt hết Nhà mới có cái hộ mới nè, con hộ này mà hộ mới nè Này là phải không? Không có dưới tàu thì cũng khổ mà có dưới tàu thì để ướt trời mình trên tủ cũng ướt luôn người ta cho tủ biết banh hết không để gì mà mưa ướt ướt mùa mưa này để đi tiêu hết trơn giờ hết cái vườn tụi con không đợi cái không biết cái ngày mai cái nhà thờ tụi công kiếm nữa yeah. giờ là ở ờ, phường ở đây á cụ là yeah. Dạ. hàng tháng có hỗ trợ tiền gì Được cho cụ không thằng này tôi giữ cho nó tôi giữ nó dạ à, thì nó cho tôi được bốn trăm lẻ năm thằng, thằng con được năm trăm tư đó là chín trăm mấy à. mới lãnh hôm bữa 13 là là một tháng ờ, phường hỗ trợ cho mình chín trăm mấy, là hiện tại là cái, nhà này là cụ đang sống chung với uh... đất mà anh đập đất đậu mà ông tám chủ đất cái quyền cũng ở trong này nè là đất này hả ừ. đất đậu là sao cụ? đất đậu là đậu ở đậu người ta chừng nào người ta chết thôi à, đậu à tức là người ta cho ở nhờ ờ, và chừng nào mà mình ờ, không còn nữa ờ, mà thì ta cắt ăn là trả lại cho người ta không có nói cho à. Để cho cho người cho còn hiện tại là cụ đang sống với ai sống với thằng khùng sáu mấy tuổi mất nuôi cái đó là con của cụ hay là ờ, sao thằng nói đó. là cái cái bác hồi nãy đi ra đó hả <laughs> ừ, với, với lại một người nữa hồi nãy cụ nói á người chết rồi à, rồi chết dạ, rồi dạ. con hả? ơi à, chết nay, nay là đúng 12 năm đó con 12 là, năm. là lúc trước là cụ đi bán giấy số hả ừ, mới bán là không hết ờ, không chết cái giờ xe đụng của hai ba mươi chết bây giờ là không có đi nữa dạ. không có đi là yếu đây bước ra đây lơ mơ cũng té nữa. dạ. có cái lượng té đến mấy lần người ta đỡ rồi khổ chết luôn cụ nãy năm nay là cụ nói là cụ 81 hay 84 theo cái tuổi hen cái tuổi mà trong giấy tờ là, là mới có tám bảy mươi chín à mà trong theo cái tuổi thiệt đó là lớn lắm tuổi thiệt tới tuổi tí đó bốn à tuổi tí hả tại ông già hồi đó Đóng làm 4. giấy tờ làm sao đặng ăn lương với cô bác hồi đó ba tôi cũng làm bắt đó dạ. đó rồi để tôi cái tuổi tôi sụt bởi tôi có chừng tôi có chồng rồi, rồi con tôi còn lãnh lương dạ. đó dạ nó như vậy đó thành ra hay tuổi thiệt là 84 còn tuổi trong giấy tờ là có mới cái 89 79 nè. Cái mặt trước á thấy ờ, được ờ, người ta hỗ trợ tiền để ờ, đập hai tấm ton này hay là lúc trước giờ nó là như vậy? Nè, vậy? À? Mới chưa được tháng này. Dạ chưa được tháng à. này nữa. Còn Tiến nó biết dành đó, tiếng bán sư nành ngay chỗ Nga bán gạo đó, nó dạ. biết dành đó, hồi lúc nó qua là cái nhà cái mặt tiền này chưa có làm. Dạ. Sao đổi nó? Dạ. Chưa. À nó bụi hả? Rớt đi đầu giết chết luôn. Dạ bởi vì nghe nhiều khi ta hỏi dạ. hỏi kế bên nó cũng hỏi yeah. Dạ. ủa sao bà trong nhà mà đổi nó tao nó tao khùng như thằng đó đó <laughs> khổ ghê gốm lắm con ơi giặt nền giặt đồ hết yeah. Dạ. nổi mà cũng phải làm vậy cho nó làm sao giờ dạ yeah. rồi hoàn cảnh của cụ của các bạn là hiện tại là không còn có thể đi bán giấy số được như xưa nữa lúc trước là do bị tai nạn á tới bây giờ thì à, cụ chỉ ở nhà thôi và sống vào à, cái tiền chi tiêu của à, cái tuổi mà mình trên 80 các bạn của phường nó trợ cấp á cũng không được bao nhiêu dạ cái này là của một nhà hảo tâm á để gửi cho cụ để cụ có như mình muốn ăn uống gì đó thì mình mua mình ăn để mình mua đồ ăn á mình nấu cơm mình ăn với lại có mua thuốc thang gì đó thì mua cho à, bác kia dạ, dạ à, và sau khi xem cái clip này á các bạn à, các bạn có muốn à, hỗ trợ hay giúp đỡ đồ cho bà để bà có cuộc sống nó đỡ hơn á, thì à, Phước á, có để cái đường đi á, và cái địa chỉ ở dưới thì các bạn có thể à, vô trực tiếp ở nhà bà ừ. Thôi vậy con đi ha có gì à, cụ à, nấu cơm hay làm công chuyện gì đi dạ ừ. rồi lâu lâu con cũng qua nữa không dạ thì có gì lâu lâu mà chẳng hạn như con có rảnh rỗi thì con ghé con thăm cụ dạ con cảm ơn cụ ha dạ dạ bye bye cụ bye bye, bye. Okay. see you again see you again okay I'm sorry see you later again yeah <laughs> dạ. <laughs>